À, quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTS. Thì à, hôm nay là ngày 28 tháng 7. Thì à, cũng như mọi ngày thì mình sẽ làm một cái video về phân tích à, một doanh nghiệp. Đấy. Thì cái doanh nghiệp hôm cái doanh nghiệp hôm nay chúng ta cùng phân tích đó là tập đoàn DIG hay là công hay khác là Dick Dick Corp ạ. À, trước khi vào video thì um, kính là mong các anh chị là xem video xem video này thấy những video này nếu không có hữu ích với mình thì hãy cho mình một lượt subscribe để khi mà mình đăng video đó, thì anh chị sẽ nhận được những thông báo mới nhất ờ, cảm ơn các anh chị thì ờ, đây đích đúng không cái thương hiệu của đích thì không không chúng ta không có nằm lẫn đúng không ạ thì đây tên ờ, tên trên đây là cái quá trình hình thành và phát triển của đích đúng không ạ Đích thì à, thành lập vào năm 1990 vào ngày 26 tháng 5 năm 1990 thuộc uh, Bộ Xây dựng và Đích nằm vào tới năm 1993 thì Đích chuyển thành công ty đầu tư xây dựng và dịch vụ du lịch TIC với tổng tài sản là 8,2 tỷ đồng thì um, vào năm 96 thì khởi công uh, khu đô thị Chí Linh City với quy mô lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và DITC vào năm 2001 thì đổi thành DIC đấy DIC và khi với khi mà đội tên ờ, vào năm 2001 đó, thì đích ờ, cũng đồng thời là thay đổi về sứ mệnh tầm nhìn và quy mô của mình đấy và tới năm 2005 thì khởi công xây dựng khu đô thị sinh thái DIC Đại Phước Đồng Nai và 2007 thì tổ chức thành công buổi đấu giá đất 9 triệu cổ phiếu đích được uh, buổi đấu giá 9 triệu cổ phiếu được ờ, đầu tiên được bán ra công chúng và tới hiện nay thì đích có hơn đích đã có vốn hóa cũng khá là nhiều nha à, tăng vốn lên quanh lên quanh rất là nhiều rồi đó năm 20 à, ờ, và trong cũng năm trong năm 2007 là tổ chức đấu đấu giá thành công à, tổ chức khởi công xây dựng khách sạn 5 sao Pullman và trung tâm hội nghị triển lãm quốc gia đầu tiên Vũng Tàu thì khách sạn Pullman này là một của của một cái cái chuỗi khách sạn Pullman các bạn biết này cái chuỗi này là của một cái vị à, quan chức rất là cấp cao á cấp cao á hiện nay là thuộc ở một của một, một quan chức cấp cao cựu quan chức cấp cao ở Việt Nam mình và năm 2008 này đích chuyển đổi thành tốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển với vốn điều lệ là 370 tỷ đồng bởi vì uh, với quy mô và vị cái quy mô của, của đích à, lúc này là, là là nó khác đúng không ạ cái quy mô và cái cái năng lực à, và cái cái nội tại của đích đã chuyện khác thì mới đổi tên thành tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng với vốn điều lệ là 370 tỷ đồng và năm 2009 này chính thức đội niêm yết cổ phiếu trên sàn à, trên sàn giao dịch đúng không ạ cái mã chứng khoán là DIG hiện nay tức là nhìn tập à, Ờ, khi mà khi mà mà, mà tập đoàn đó là niêm yết cổ phiếu thì đã khi mà đổi cái tên thì các bạn hiểu là là cái cái tầm cái tập nhìn của tổng công ty này là tổng công ty rồi đúng không ạ thì ờ, đích mục tiêu đích là phát triển một thành một cái tập đoàn chứ không phải là chỉ là một công ty hay là top công ty và cũng trong năm 2019 là khởi công xây dựng khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc đấy thì đây là quá trình mà à trên đây là nó mới một nửa thôi nha thì à, tới năm 2000 2020 thì Đích bắt đầu đội tên thành công ty là tập đoàn DIG Đấy, tập đoàn à, DIG với mã cổ phiếu là DIG rồi đây, đây là trên đây là quá trình tăng trưởng vốn của Đích này đấy à, năm 2008 là 370 tỷ và đến năm 2010 là 1.000 tỷ và hiện tại năm 2021 chính là 4.000 ờ, mình gọi là cho là 5.000 tỷ đi 5.000 tỷ đấy bởi vì à, đích à, có nhiều cách để huy động vốn huy động vốn đúng không ạ ví như phát hành cổ phiếu rồi à, phát hành thêm cổ phiếu này rồi à, gì nữa à, bán đấy, xây ờ, xây các cái khu đô thị rồi bán bán này là thu lợi nhuận về vân vân vân vân và mây mây đấy thì ờ, các bạn thấy là đích đích thì là ờ, ngày những năm trước thì khá là kín tiếng tuy nhiên những năm gần đây là đặc biệt là trong giai đoạn năm từ năm 2020 trở lại đây thì bắt đầu là nổi tiếng trên thị trường ừ, nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và bất động sản Đấy, gây được cái tiếng tăm rất là lớn thì gây tiếng tăm quá trình gây tiếng tăm như thế nào thì mình à, lát nữa à, chúng ta sẽ cùng đi phân tích đi tìm hiểu đúng không ạ thì năm 2017 á, thì nhà nước thoái 49,65 và à, vốn tương ứng với à, 118 triệu 260 à, 260 nghìn 261 cổ phần để chuyển sang là một công ty tư nhân thì năm mình cho rằng cái năm 2017 đây chính đây chính là một bước ngoặt đúng không ạ khi mà nhà nước thoái thoái vốn tức là không còn là nó không còn một công là một công công ty được thuộc bộ xây dựng đấy nó là một công ty nhân và có vốn cổ phần của nhà nước thôi đấy và đến năm 2019 thì đích uh, khởi công xây dựng uh, khu đô thị DIC Victoria uh, à, Victoria City Hậu Giang năm 2021 thì đồng thụ uh, ờ, xây dựng ba dự án trọng điểm là DRC uh, ờ, Worcesteria Đồng Nai này, DRC Solar City Vũng Tàu và DRC Latana City Hà Nam và thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam à, năm 2022 á, thì là top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam đấy là chính là hiện tại thì các bạn biết là tổng tài sản của đất hiện tại là khoảng 16.000 tỷ đúng không ạ 16 ngàn tỷ là nó tăng mấy gấp mấy chục lần so với ờ, năm 20 năm 1990 chứ rồi trên đây là hội đồng quản trị uh, của đích này đúng không ạ nhìn vào đây các bạn các bạn đều hiểu được uh, rồi đúng không ạ thì ở giữa chính là ông Nguyễn Thiện Tuấn còn hai bên chính là phó chủ tịch đều là phó chủ tịch và đều là người nhà của ông Nguyễn Thiện Tuấn thì uh, tính tới hiện nay thì uh, người nhà của ông Nguyễn Thiện Tuấn đã nắm ờ, một lượng lớn cổ phần khống chế của Đích Đấy. và đối với tập đoàn Đích thì hội đồng quản trị tức là người nhà của ờ, chủ tịch liên tục mua vào ờ, một lượng cổ phiếu lớn Đấy, liên tục mua có vào lượng cổ phiếu lớn thì lát như thế mua thế nào thì mình sẽ nói các bạn và đích đằng sau đích đằng sau cái sự nội lên của đích thì có rất là nhiều các cái drama đấy thì đây là cái biểu đồ mà quỹ đất các doanh nghiệp bất động sản à, được lấy ở trên um, trang chuyên trang bất động sản.com.vn thì cái quỹ đất uh, của đích uh, tính đến hết năm 2020 uh, à, là 8.000 ha và đứng thứ chỉ đứng thứ hai sau quỹ đất của Vinhome Vinhome là khoảng 16.000 ha đấy tiếp theo là Nova và là Novaland và đất xanh vân vân và vân vân tuy nhiên ở tính tới thời điểm hiện tại là quỹ đất của các doanh nghiệp đã có sự thay đổi rất là lớn mình lấy ví dụ như Novaland này đất xanh này liên tục M&A các quỹ đất đấy thì biến động quỹ đất của người ta cũng thay đổi rất là nhiều rồi và nếu mà tính so với thương hiệu thì đích mình mình đã đang đích à, đứng sau cả Vinhome và đất xanh thương hiệu về thương hiệu ờ, nổi tiếng ạ đúng không ạ thì à, mình thấy ở trong trên thị trường hiện tại á, mình thấy là Vinhome và Nova là hai hai cái đại gia mà chạy vào phân khúc tức là đánh vào phân khúc bất động sản cao cấp cao cấp mà có tiếng trên thị trường Đấy. rồi à, trên đây các bạn thấy là được một số các cái dự án của đích ở Vũng Tàu này đích uh, đích có dự án của đích không phải riêng ở Vũng Tàu nhá nhưng mà hầu hết tất cả dự án của đích thì hầu hết tất cả dự án của đích chỉ tập trung ở Vũng Tàu đấy tại vì đích hiện tại vẫn trụ sở vẫn vẫn ở vũng tàu là chính đúng không ạ đấy, các bạn thấy là có đến ở vũng tàu thì có tới 9 19 dự án đấy, đồng nai thì có 5 dự án Bình phúc có hai dự án hà nam có 4 dự án rồi hòa bình 2 bắc ninh 1 quảng ninh quảng bình 1 phú quốc 2 hậu giang 1 long an 1 yên bái 1 quảng trị 1 phú yên 3 lâm đồng 2 đấy thì uh, các dự án của đích á, các bạn thấy là nó nó được trải dài đến khắp cả nước đấy nó được trải dài đến khắp cả nước luôn à, thì ờ, thật ra thì các dự án này á về bản chất là nó một số là chưa triển khai rất rất nhiều ờ, một số là đã triển khai và rất là nhiều là chưa triển khai và có một số dự án đang làm pháp lý nữa mới làm mới nộp hồ sơ xin thôi đấy à, về đích thì nổi tiếng ờ, ở thời gian gần đây kể từ năm 2020 2021 đấy. và đặc biệt là cuối năm 2021 khi mà con sóng ờ, bất động sản à, cơn sóng sau khi mà đại dịch covid nó ùa đến thì cái cơn sóng bất động sản nó sẽ ùa nó nó nó nó gây nó nó tạo một cơn sóng thần về cơn bất động sản đây là đây đây là đích đích tăng trưởng từ năm 2020 để các bạn thấy không ạ đích đã tăng trưởng này bật lên và đến cuối năm 20 đến cuối những năm 2021 này bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 bắt đầu đích đi ngang tích lũy và chính trong cái giai đoạn này à, thì à, tổ chức à, hà lúc đó là tổ chức lớn của đích chính là Him Lam à, Him Lam Him Lam và Thiên Tân đang à, đang thu gom một lượng lớn cổ phiếu tức là à, giai đoạn này là chính là Him Him Lam á Him Lam đã sang tay sang tay các cái dự án ờ, các dự án cổ phần của đích khi mà các đối tác nước ngoài thoái vốn thì hiềm làm gom vào gom vào lượng lớn này à, sau khi ờ, Hiêm Lam gom thành công chuyển thành lượng thành công thì bắt đầu cổ phiếu cổ phiếu đích bắt đầu tăng giá này tăng từ 8 ngàn là tăng lên gấp đôi à, gần gấp 3 là 21 ngàn và bắt đầu đã sideways trong một biến đó trong vòng 8 tháng trời đấy và trong quá trình sideways này thì uh, uh, các tổ chức lớn uh, cổ đông lớn của đích uh, bắt đầu gom thêm rất là nhiều cổ phiếu uh, thu gom rất là nhiều cổ phiếu và uh, khi mà cái gọi là cái thiên thời cái thiên thời nó ập đến tức là sau khi giai đoạn này các bạn biết là từ tháng 1 đến tháng 7 là đại dịch Covid là toàn hầu như cả nước mình là bế quan tạc quạng kiểu như là ngăn sông cấm chợ ấy. đấy là tại vì lúc này nhà nước mình đang sử dụng chính sách zero covid zero covid đấy thì hầu hết tất cả các cái các cái mọi người không thể đi lại được không thể đi lại được và khi mà cái đại dịch đại dịch covid kết, kết thúc á à, đi vào bắt đầu đi vào ổn định hơn thì à, các cái doanh nghiệp sản xuất á, là điều đức điều đức bởi vì sao à, khi mà dịch đến đúng không công nhân không đi làm được rồi các đơn hàng bị bị tạm ngưng các đơn hàng bị ngưng hoặc là mất bị uh, chuyển đơn hàng sang uh, các cái đối tác trong khu vực như là Trung Quốc hay là Mala hay là Philippines gì đó đấy hoặc là chuyển ra phía Bắc đấy các doanh nghiệp ở à, phía Nam điều đứng đúng không ạ rồi à, các cái tiểu thương rồi à, các tất cả các tập đoàn lớn cũng bị chịu à, lộ rất là nặng nề đấy thì à, sau khi mà dịch nó vạn hồi ấy, thì bắt đầu nhà nước bắt đầu bơm tiền rẻ ra bơm một lượng tiền ra đấy thì lúc này ấy, thì các cái doanh nghiệp mà bất động sản cái giai đoạn này này các doanh nghiệp bất động sản uh, doanh nghiệp uh, sản xuất uh, chưa thể hấp thụ được nó giống như cái việc mà các bạn tưới một lượng rất là lớn nước vào trên mặt bền mặt đất uh, đúng không ạ thì cái doanh nghiệp sản xuất uh, mục đích của nhà nước là kích cầu kích cầu Ờ, kích cầu của ờ, nền kinh tế lên đấy tăng tiêu thụ lên rồi phục hồi sản xuất tuy nhiên các doanh nghiệp chấm chất lúc đó người ta giống như <coughs> một người mà mới ốm dậy vậy đấy người ta ăn ăn thức ăn vào nhưng mà chưa có tiêu hóa được chưa tiêu hóa được thì tới lúc này thì ờ, cái dòng tiền nó không luân chuyển được đâu thì bắt đầu nó luân chuyển sang bất động sản nó luân chuyển sang bất động sản tức là để dòng tiền bắt đầu nó đi mua đất khắp nơi ví dụ như sốt từ vùng đất vừa từ nhà đất trung, trung tâm này bắt đầu sốt ra đất vùng ven mình lấy ví dụ như thành phố bắt đầu là tâm điểm bắt đầu sốt là sốt từ thành phố trung tâm trung tâm thành phố, thành phố Hồ Chí Minh đấy bắt đầu lan ra các quận Bình Thạnh rồi Thủ Đức rồi bắt đầu lan sang à, các tỉnh à, quận 9 quận uh, xong là lan sang các tỉnh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu vân vân vân vân và mây mây và tới mức mà nó tất cả các các cái vùng quê ấy, nó đều là sốt bất động sản sốt cực kỳ sốt và đặc biệt các cái vùng quê là sốt sốt rất là nặng đấy bởi vì thành à, tới thành phố là giá nó tăng nhiều rồi nhưng các vùng đất ở vùng quê nó còn rẻ và lúc đó là nó tăng cực kỳ ảo đấy và các tượng như là chúng ta làm cả đời cũng không thể mua miếng đất vậy đó đấy thì à, đấy chính là cái quy luật vật à, di chuyển của dòng tiền đó chính là quy luật quy luật di chuyển của dòng tiền thì à, cái dòng tiền nó bắt lớn nó bắt đầu nó đổ à à à ào vào bất động sản đi mua uh, đi mua các cái và các nhà đầu tư này rồi các người dân đó trong thời gian dịch là đến 8 tháng liền không thể mua nhà và lúc đó thì ờ, nó giống một cái lò xo nó kiềm nén vậy ạ nó sau khi dịch ờ, cái dỡ phong tỏa ra là nó bùng nổ ra nó bùng ra đấy và lúc đó là được vay ngân hàng rất là dễ đấy mà lúc đó các bạn vay rất là nhiều tiền tại vì ngân hàng cũng không ờ, một thời gian dài là không giải ngân được đó, họ họ tồn một lượng tiền rất là lớn và không thể đặt KPI đến, đến hết cuối năm thì uh, may sao cái nhau cơn sóng bất động sản uh, cơn sóng thần bất động sản nó bùng nổ và kéo theo là các cổ phiếu của dòng bất động sản nó bùng nổ theo và bắt đầu đến từ tháng 7 tháng 7 năm 2021 cho nó bùng nổ cho đến đến ngày mùng 10 tháng 1 uh, năm 2022 vì có sự cố của ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh thì cơn sóng thần bất động sản nó kết thúc đấy cơn sóng thần bất động sản nó kết thúc đấy và trong các bạn biết là cơn cái cơn sóng thần của bất động sản này nó tăng một khi nó tăng là tăng phi mạ và không có điểm dừng định nó không có điểm để chúng ta để các nhà đầu tư có thể nhảy lên tàu kịp đó à, và trong cái cơn sóng thần này đích tăng đích từ giá 21 ngàn và tăng lên à, đích mình nhớ không lần không nhầm trước chia nó đầu giá 27 ngàn mới tăng lên 120 ngàn à, CEO tăng từ 10 ngàn lên 100 ngàn rồi LDG này rồi uh, à, CII này rồi uh, C, uh, C cái gì hầu hết tất cả tất cả các doanh nghiệp có đòi là đùa bất động sản nó đều tăng hết à, tùy vào mức độ và cái quá trình mà tăng của tăng mạnh của cổ phiếu bất động sản này không là gắn liền uh, gắn liền với uh, đây gắn liền với uh, nhà đầu tư Nguyễn Mạnh Tuấn tức là hai người ta hay gọi là áo bảy á hay có nickname là nhà đầu tư 1970 ở trên các nền tảng các bạn biết là nhà đầu tư 1970 là áo bảy và chính là áo bảy cũng đã viết một cuốn sách về về về, về cái cách tư duy và đầu tư của mình đấy và A7 á, thì là A7 là ai? A7 á, là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập ờ, công ty ờ, L14 công ty ờ, Licoji 14 đấy đấy thì các bạn biết là trong quá trình mà tăng này này tăng và giảm của thị trường bất sản đều có đó sự có mặt hiện diện của A7 và tính tới điểm này thì uh, của nhóm của nhà, nhà đầu tư à, nhóm nhóm các nhà đầu tư thuộc trường phái A7 vẫn vẫn là nhóm đầu tư ờ, nhóm nhà đầu tư mà có tiếng nói rất là nặng trong ờ, đối với cổ phiếu của đích đấy thì ờ, A7 á thì mình biết các bạn các bạn bây giờ các bạn lên tất cả các diễn đàn đều thấy nhăn nhặn các thông tin về A7 và cổ vũ à, về nói chung là tự chung lại thì cả thì A7 đều chung đều tự chung lại à, là tương lai dòng tiền nó đều đều đi về bất động sản đấy kể cả trong lúc mà thị trường ờ, bất thị trường bất động sản này sau khi mà nó nó tạo đỉnh nó đi xuống này sau nó hồi lên chính là lúc mà hiềm làm nó hiềm, hiềm lam nó hồi lên bắt đầu hiềm làm nó thoát hàng bắt đầu nó thoát từ vùng này nó thoát lên thoát xuống đến tận đây luôn nó xuống ở đây thì A7 A7 vẫn rất là hồ, vẫn hồ hảo anh em và với thì A7 vẫn vẫn ờ, vẫn hô hảo anh em là liên tục nắm giữ đích mặc dù đích là giảm từ vừa mình ơ giá hiện tại là 100 đi xuống nó còn uh, giá 26 đấy vẫn hô hào anh em chúc húc và múc đấy à, một có một cái câu um, rất là nổi tiếng trên thị trường á uh, à, trên thị trường mà đối với cổ phiếu DG chính là gì chính là câu nói của bài chính là DIG DX cũng 500 ngàn đấy DIG DX cũng 500 ngàn và um, trong quá trình tăng giá cổ phiếu thì gọi là gọi là cái gì người ta gọi là cái hệ thống uh, đếm cua tức là với phương pháp gọi là đếm cua trong lỗ đếm, đếm cua trong lỗ tức là sao tức là người ta lấy cái quỹ đất người ta lấy quỹ đất của DG sau đó nhân với uh, cái quỹ đất nhân với mét vuông à, quỹ macro mét vuông đó nhân với tiền nhân với tiền ước định đâu đó thì ra thì ra cái cái cái cái, cái giá của công ty và A7 thì ờ, mình biết là A7 có nói đó gì nè ờ, đối với DG thì giá của công ty bằng một cái dự án và cho không 30 dự án khác chính nhà bài nói câu đó Đấy. và rất rất là mình hiện tại tới hiện tại nhà cũng rất trong à, trong nhóm mà bài nhà bài rất là nhiều nhiều các nhà đầu tư à, vẫn hiện tại vẫn hàng ngày đều nghe đều nghe và đều nghe theo bài và vẫn tăng cố gồng cố giữ cái khoản đầu tư ờ, bị thua lỗ rất là nhiều kia hiện tại thực tại là như vậy luôn ạ và gì nữa à, trong uh, có một số các cái uh, buổi trong video á, thì uh, mình nghe thì mình thấy thực sự mình thấy mình thấy bản thân mình, thấy bất đồ lý rất là vô lý là người ta kỳ vọng các dự án Long Tân á, dự án Long Tân đây của DG á, kỳ vọng là 15 tỷ đô 15 tỷ đô thì mình thấy con số đó thực sự nó hoang tưởng đây đây là của cái cái cái phối cảnh của dự án đô thị đồng thân thì uh, dự án của đô thị Đồng Tân á, thì có một mặt là tiếp giáp đường vành vành đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh đi sang Đồng Nai cái bên này bên bên này cầu chính là đường uh, cái vành đai 3 tiếp, tiếp giáp này và bên này một mặt còn lại là tiếp giáp với sông đấy thì nó, nó gọi là nhà nhà hai mặt tiền đó. đấy đấy thì và hiện tại đối với khu đô thị uh, khu dự án Long Tân ờ, đối của DG á, hiện tại nha là chỉ mới đồng thổ thôi nhưng mà cái quá trình xây dựng nó vẫn chưa bắt đầu đấy nhưng mà mình cũng không hiểu là lấy cái giá gì đỉnh giá DIG à, đỉnh giá đất ở Long Tân đó là lấy quỹ đất đây khoảng ba khoảng 332 à, đây mà nhân với giá 100 triệu một mét vuông đấy trong khi đó hạ tầng rồi chưa làm gì hết không biết là giá này là nhân từ lúc nào thì mình không hiểu đấy 332 Ờ, nhân với nhân với 100 triệu một mét vuông bắt đầu ra tính là tiền ờ, và chủ tịch chỉ có kỳ vọng là để, ờ, lao giá Long Tân này thì giá là 15 tỷ đô thì mình cũng không biết là căn cứ ở đâu mà các cụ định giá như vậy thì mình cũng không biết thì mình thấy cái định giá như vậy là nó phi lý tại vì uh, là cái, cái lấy cái giá PE lấy, lấy cái giá từ tương lai mà bốc về hiện tại là nó phi lý nó không nó mình thấy là nó cần phải được tính toán lại đúng không? mà thực ra thì cái gì cái dự án này á đây mà làm xong đây bán được á, thì nó cũng chưa chưa biết bao giờ mới làm xong mà hiện tại ờ, đối với hiện tại là thực tại là đích hiện tại luôn á là có một giống giống như tất cả các công ty bất động sản khác đều có một chung một tình trạng là đang cực kỳ thiếu vốn và thiếu rất là trầm trọng đấy chính vì vậy mà các cái đợt ờ, năm 2020 này uh, 2021 2022 ở uh, 2021 đấy hai năm gần đây thì đích chưa có tích bằng cách làm gì à, bán à, là chia bằng cổ tức bằng cổ phiếu đấy một mặt là giờ giữ lại lợi nhuận một hạt mặt khác là để dùng cái tiền đó để đầu tư dự án giảm bất chi phí vay và đích hiện tại đang tìm cách để xoay sở để phát hành trái phiếu để lấy dùng cái dòng tiền đó để khởi công dự án thì các bạn biết đích có lợi thế là gì là gì không ạ đích thì bản chất của đích nó là trước đây nó là một doanh nghiệp nhà nước đấy là một doanh nghiệp nhà nước cho nên là nó xin xin được rất là nhiều quỹ đất nó xin được rất là nhiều quỹ đất và hiện tại các quỹ đất đang khoanh lại và chưa làm có rất nhiều quỹ đất đang khoanh lại và chưa làm thì um, các quỹ đất đó các cái quỹ đất này thì mình đánh giá là mình đánh giá là nó tương đối là sạch tương đối là sạch và quỹ đất ờ, tính nào nó khá là lớn đó nhưng mà cái cái cái cái nút thắt cổ trai của đích là của đích hiện tại là thiếu tiền và khi mà hiêm lam khi ờ, khi mà đi vào ờ, đi vào thâu trong ban nội, nội bộ của đích ấy, thì muốn cùng với đích phát triển doanh nghiệp cùng làm dự án ăn chia làm sao đó tuy nhiên tuy nhiên là do cái bất đồng bất đồng về cái việc mà chia tỷ lệ nhuận làm sao đó thì sau này hiêm lam rút ra thì trong quá trình thì các bạn biết là him lam rút him lam bắt đầu bán này đánh lên thì bắt đầu rút bán từ đây đã bán xuống mà him lam vẫn lời rất là nhiều trong đến đoạn này thì bắt đầu him lam đã thoái thoái hoặc thoái hoàn toàn khỏi ờ, đích bán sạch thành ờ, vốn này và hiện tại him lam không còn dính dáng gì đến đích nữa Giờ hiện tại ờ, cổ đông lớn của đích chỉ có có thiên tân và gia đình chủ tịch và tính, tính cho tới thời điểm hiện tại mình tin rằng có rất là nhiều anh em đang kỳ vọng đích sẽ về lên 500 ngàn kỳ vọng về vừa về đích và lên 500 ngàn và lúc nào lên thì mình không, không ai nói cả mình cũng không biết đấy rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua một số một cái đoạn ngắn về uh, chúng ta sẽ đi có cái phần báo cáo phân tích uh, của uh, đích nha coi cái lợi nhuận của đích như thế nào thì um, qua qua đây các bạn thấy là doanh thu doanh thu từ quý 1 2021 và quý 1 2022 thì ờ, có sự tăng trưởng nhưng mà nó không có quá nhiều tức là 5.000 tỷ à, 5 500 tỷ với với lại là 518 tỷ với lại 500 tỷ thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều đúng không ạ đúng không ạ quý 1 tuy nhiên thì à, các hầu hết các doanh nghiệp bất động sản nha thì phải là cái phần lợi nhuận nó thường thường nó bốc vào cuối năm vào quý 3 và quý tư của năm Đấy. vậy thì chúng ta sẽ tìm uh, chúng ta sẽ cùng đi xem là cái lợi nhuận của quý 3 và quý tư quý 3 và quý tư của năm 2019 là gần 600 tỷ và quý tư là 800 851 tỷ thì à, ở đây là quý 3 là quý 3 2020 á nó là à, ờ. mình xin lỗi mình bấm nhầm đây à, quý tư năm 2021 là 914 tỷ trong đó quý 3 là 538 tỷ vậy thì là quý quý 3 năm 2020 là 966 tỷ và quý tư nó là 624 tỷ tức là à, trong bao tao về hoạt động kết quả kinh doanh sau cùng kỳ thì đích có sự tăng trưởng đúng không ạ hay nói khác thì đích nó vẫn đang tiếp tục à, lớn lên à, doanh thu và lợi nhuận đang ổn định hơn đấy đang tốt hơn đây là lợi nhuận công ty mẹ này thì lợi nhuận quý đó các, các bạn thấy là các, à, các doanh nghiệp bất động sản thì lợi nhuận nó bốc vào cuối năm này. đúng không ạ lợi nhuận nó bốc vào cuối năm quý 3 thì có 43 tỷ nhưng mà quý tư nó bốc lên là 818 tỷ đấy quý tư 2020 nó bốc này đấy ạ. thường thường nó bốc vào cuối năm không à đây là quý 3 2020 thì chỉ có 68 tỷ nhưng quý quý tư 2020 nó bốc lên 505 tỷ kiểu như vậy các bạn thấy là nó đều trên một bộ số hết á đúng không ạ đây cũng vậy 2021 nó cũng đều bốc như vậy cả nó bốc lợi nhuận vào cuối năm mà tại vì à, thật ra thì đối với doanh nghiệp bất động sản hầu hầu như doanh nghiệp nào cũng vậy tức là quá trình à, bắt đầu xây à, hoàn thiện bán thì bắt đầu quý 3 nó bán bán xong để ờ, uh, xây xong hoàn thiện thì bắt đầu quý 3 bắt đầu mở bán mở bán thì đến có thể lúc đó là tiền dòng tiền nó về rồi nhưng nó để dành đến quý tư nó mới bốc vào đấy từ thường mà quý tư nó bốc vào thì lúc đó báo cáo tài chính của cuối năm nó đẹp hơn và lúc đó người ta sẽ duy dễ dàng huy động thêm được tiền rất là nhiều tiền kiểu như vậy thôi